sang chơi à? Vâng ạ. Em ăn tiếng hôm nay nọ đã xin rồi. Hôm nay lại sang chơi. Thì à, hôm nay em cũng nhổ được chục củ ạ. Bao nhiêu? Trăm sang đây chơi với anh. Ờ, vậy thì hai anh em mình lại ngồi solo đi. Rồi em chốt cửa nha. Ừ, chốt cửa vào. Hôm nay chơi cái gì anh? Thì hôm nay em làm là liêng lý. Chống ờ, cờ bao nhiêu? Gà bao nhiêu rồi? Đúng rồi, 2 triệu đi. Ờ. Đánh to thế 2 triệu rồi Đấy, đi Trước nó thua quá là giờ gỡ bán đầu đi 5 triệu bỏ vậy bỏ đèn à? thế nhỉ đầu nha thêm đèn qua nhỉ chim của bà đảo lại cái gì đâu 队长。 bắt 5 triệu ba bốn ba thêm cho 10 triệu triệu mười triệu đây thể Hmm. À, thêm 20 triệu đi 20 triệu à? Này triệu bát 20 triệu này ờ, à, giờ còn dư dư à, triệu à, chỗ này còn dư ờ, không 20 triệu thôi Ờ. thôi em theo anh giờ theo thì bỏ tiền vào có tiền không thôi em hết tiền rồi thì giờ để người lại được không để người lại à vâng chồng ở nhà có cho không cho à, chồng con thì thằng nào vậy thì ờ, đêm này đây các anh nhá vâng à, vậy giờ vứt tất chỗ này vào này đến chỗ này cả một người này thêm 10 triệu này là em một thiếu 30 triệu nhá à, okay. à, được mất thì à, mai tìm tiếp mở bài đi à, Pika app này app phụ nhá từ từ để tiền ra đã Pika app mà to à hợp sát này ui trời ơi vậy tối nay ở đây xã với anh nhá à. tối nay ở đây cho thang hồ đến tiền Xin chào tất cả anh em nhé Vừa rồi anh em đã được xem trận liên địch bịp của mình Thì vừa rồi mình có dùng ờ, chiếc máy đánh bài ờ, để chiến thắng được ờ, số tiền khá lớn thì bây giờ mình sẽ giới thiệu qua cho anh em về cái máy chiếc máy đánh bài này đây đây là chiếc máy đánh bài iPhone X iPhone X cái mắt anh em à, bây giờ ở trên thị trường ấy chỉ một mình một bên một mình bên mình có thôi thì uh, chiếc cái chiếc điện thoại này thì nó như một chiếc điện thoại bình thường nha anh em anh em có thể chơi game lướt web chơi facebook zalo nghe gọi bình thường nha anh em còn đây đây là một cái iphone 7 à, plus à, còn đây là iphone xs max nha anh em nhìn nó cũng chẳng dở, à, chẳng khác gì nhau vậy bây giờ mình sẽ chơi thử cho anh em anh em xem thì à, trong đây nó cũng một ứng dụng để anh em chơi à, chơi bài bịp thì khi nào anh em à, mua hàng ấy thì bên mình sẽ cung cấp một cái mã cho anh em chơi đây khi anh em vào chơi nó sẽ có giao điện như thế này anh em ấn vào đã mua game nha anh em đây chơi liêng đây đây có thể chọn nhiều người chơi tùy theo anh em nhé anh em đây rất nhiều người chơi bây giờ mình thử chơi bốn người còn đây là chọn chế độ loa vừa nãy thì mình chơi thì mình để chế độ loa và mình đeo chế độ chiếc... tai nghe à, chế độ tai nghe và mình đeo chiếc tai nghe mini siêu nhỏ này rất nhỏ gọn đấy anh em đeo vào không ai thấy được Đấy. còn bây giờ mình à, bật chế độ loa cho anh em ờ, cho anh em xem bây giờ mình chơi thử cho anh em ờ, xem bài bán nhá thì khi anh em vào sới thì anh em ờ, chơi tắt màn hình đi tắt màn hình điện thoại vẫn chơi được còn bây giờ mình mở màn hình lên cho anh em xem thôi máy báo một này cắt một đi này chơi bốn nhà nhé thì một trăm phần trăm nhà mình là nhà nhiều điểm nhất à nhà to đâu nhà to nhất đây nhà mình 6 điểm thôi nhưng mà nhà mình sẽ là nhà to nhất trong ờ, bốn nhà của lại đây nhà này có một điểm này nhà này 5 ờ, điểm 5 điểm, 5 điểm. còn nhà này có không điểm thôi không nước thì nhà mình ờ, là nhà to nhất nha anh em bây giờ mình chơi lại cho anh em xem này chơi thử một hai ván cho anh em xem độ chuẩn xác của máy máy lại báo một tiếp nha anh em cắt đi một lá này đây bài mình vẫn là bài nhiều nhiều điểm nhất 6 đi 6 điểm thôi đây nhà này có 4 điểm này nhà này có hai điểm nhà này cũng hai điểm